Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Video này thì chúng ta sẽ học cọ nét nha Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái cọ nét màu cam Để mình định hình trước Sau đó mình tô Tô thì mọi người lấy nhiều sơn lên một chút xíu nha Đây là cọ nét thường nên đòi hỏi mọi người phải nhanh tay hơn Mình tô trước lấy nhiều sơn thì nó sẽ đỡ bị sần nha mọi người lấy ít sơn quá nó khô và nó sẽ bị sần sử dụng à, màu đen cái này sắp tới Halloween rồi mình có thể vẽ một chút gì đó liên quan đến Halloween như trái bí ngô nè đây cành cây khô ha màu đen rồi mình chấm keo đó sau đó mình sẽ đính một chút đá màu đen lên những cái mẫu Halloween này nó rất là đơn giản và các bạn có thể xài trong cái mùa Halloween làm cho khách Ờ, đợi cho trái bí nó khô rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ tô những cái nét mảnh vô trong trái bí điểm một chút xíu ở trên những cành cây này đó mình tô lại này mình viền ha mình viền lại Đây, vẽ hai con mắt này Halloween thì mình sẽ vẽ những con mắt mà nó à, giống kiểu ma quỷ đấy mình có thể chấm trái tim đây là cái miệng này cái cuống đó này đó mình chấm một chút và là xong cái trái bí ngô đơn giản để dành cho lễ Halloween rồi đấy Chúc các bạn thực hiện thành công Nếu yêu quý những video của Mona thì mọi người hãy nhấn vào kênh đăng ký nhé Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo